Hello, hello, chào, xin chào tất cả các bạn à, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Riverside à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải trình duyệt Ray Và mình à, à, cài đặt trình duyệt Ray ha Thì à, tại sao mình lại làm video này? Tại vì ở trên à, à, Tại vì khi mà mình xem à, các cái thống kê ở trên à, cái trình duyệt tài khoản trình duyệt Ray của mình ấy, thì à, các bạn thấy nè ví dụ như đây này. thì à, hôm giờ mình có gửi à, link cho các bạn thì các bạn rất là yêu thích cái trình duyệt này tại vì nó tải nhanh và thứ hai nó nó bảo mật và nó chặn quảng cáo cho mình để tránh những cái quảng cáo làm phiền mình ha thì các bạn thấy nè ở đây có tất cả là 32 download nhưng mà chỉ có ba bạn là có thể cài đặt được nó ví dụ như trong ngày hôm nay là mình có 7 bạn mình có 7 bạn download thì chỉ có một bạn là là là là biết cách cài đặt thôi đó là lý do tại sao mà mình làm cái video này mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn tải về xong rồi các bạn cài đặt ha đó thì à, um, đây à, cách à, tải về như sau các bạn khi mà trong một cái video YouTube như này này mình có đặt một cái đường link đặt cái đường link ở phía dưới cái phần mục dưới đăng ký ấy, đây là link tải trình duyệt cài đặt này các bạn à, click vào đây ha rồi nó mở ra một cái cửa sổ mới nó mở ra cái cửa sổ mới thì các bạn thấy nè các bạn cứ tìm cái chữ download ví dụ đây thấy cái chữ download play for windows đó sóng tứ bit nè các bạn bấm các bạn bấm vào click vào rồi à, giả sử là mình cài đặt là mình giả sử nha mình cài đặt ở OH đi cài OH nó lưu rồi thì quá trình nó download này cái uh, cái phần mềm trình duyệt này á rồi sau khi mà load về xong đúng không các bạn bấm dấu mũi tên này mở <clears throat> rồi cái bước này là bước các bạn cài đặt này cài đặt như thế nào các bạn bấm chạy nó rồi sau khi mà các bạn bấm chạy nó hiện ra cái giao diện như thế này là ok rồi các bạn là các bạn có thể sử dụng được rồi đó thoải mái sử dụng rồi bây giờ mình à, ví dụ mình gõ thử ha mình gõ thử là à, mình gõ thử cho các bạn coi này cách tải trình duyệt Brave Play rồi Enter thấy các bạn nó nó hiện ra cho mình này tất cả các cái nó tất cả những cái thông tin mà liên quan đến trình duyệt Play nó được chưa các bạn vậy thôi đơn giản vậy thôi này các bạn thấy là khi mà nó cài đặt thì nó kêu là cài đặt hoàn thành mình bấm close là xong rồi thì khi mà các bạn cài đặt xong thì nó sẽ hiện ra trên cái màn hình desktop này màn hình desktop cho mình mình click vào mình mở lên thì giao diện nó sẽ hiện ra như thế này Được chưa các bạn đó rồi à, cái cách đó là cái cách cài đặt thứ nhất cái cách cài đặt thứ hai này như lúc nãy mình đã lưu ổ h đúng không thì bây giờ mình vào này mình vào my computer máy tính đó mình vào ổ h rồi các bạn sẽ thấy là có cái cái phần mềm là pre browser setup này thì các bạn click vào các bạn bấm click vào chuột trái này sau đó bấm chuột phải nè click mở nè rồi sau đó các bạn bấm chạy rồi các bạn cứ để bấm chạy sau một hồi á, nó tự động nó sẽ hiện hiển thị cái giao dịch đó, đó cái, cái cái cái giao diện nó ra là lúc đó các bạn có thể sử dụng được rồi rồi chờ chút xíu ha thì ờ, trong thời gian chờ mình ờ, giới thiệu với các bạn thì đây cái trình duyệt này á, nó là một cái trình duyệt free nó giống như trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc hoặc Safari mà các bạn vẫn xài thường ngày đó Tuy nhiên cái trình duyệt này nó khác hơn so với những cái trình duyệt mà các bạn sử dụng ở chỗ là thứ nhất là nó lướt web nhanh hơn và thứ hai nữa là nó có tích hợp thêm cái chương trình đó là chặn quảng cáo đó à, thứ ba nữa nó nó vừa chặn quảng cáo chặn các cái à, à, các cái phần mềm hoặc các cái cookie à, bên thứ ba họ à, theo dõi họ theo dõi mình à, các cái hoạt động của mình à, ở trên web cái thứ ba nữa là nó có tích hợp cho mình thêm cái chức năng kiếm tiền bằng cách là mình click quảng cáo hoặc là hoặc là mình có thể giới thiệu cái trình duyệt Ray này tới những bạn bè khác của mình họ sử dụng thì khi mà họ sử dụng á, trong một tháng họ tải xuống họ cài đặt và họ sử dụng trong một tháng thì bên Play họ sẽ trả cho mình à, tính trung bình là khoảng 5 đô các bạn ha cái đó là nó tùy khu vực thì có mình có một cái video mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết về cái cách mà mình đăng ký tài khoản rồi mình à, lấy link giới thiệu và à, cái cách trả thưởng của Play cho mình rồi đó thì các bạn à, có thể vào trong cái kênh của mình à, các bạn xem thêm ha thì trong đây các bạn thấy nè <clears throat> mình à, lúc nãy là mình có cài một lần rồi bây giờ mình cài thêm lần nữa thì nó nói nè không thể cài đặt phiên bản giống với phiên bản đang chạy hãy đóng play và thử lại đó đóng tức là à, mình khi mà mình cài xong thì nó sẽ hiển thị ra như thế này các bạn nó nó hiển thị ra cho mình một cái giao diện như thế này đó khi nào mà giao diện nó hiện ra như thế này là ok ví dụ như đối với cái trình duyệt của mình đây là các bạn thấy là nó giúp mình này cái trình theo nó chặn 33.143 trình theo dõi và quảng cáo đã bị chặn tức mình sử dụng trong khoảng một tuần đó các bạn mà nó chặn được 33.143 cái trình theo dõi đó và quảng cáo này thứ hai là mình tiết kiệm được cái băng thông để à, tăng cái tăng tốc độ à, tải thông tin của mình hơn này nhanh hơn này nó mình tiết kiệm được là 828.8 MB băng thông và tiết kiệm được cho thời gian của mình á loát mà 28 phút so với trình duyệt Chrome hoặc là cốc cốc đó đó rồi thì khi mà ra cái giao diện như thế này là các bạn có thể xài như bình thường là xài giống như trình duyệt là Chrome giống y như đây này các bạn bình thường các bạn xài trình duyệt Chrome này đúng không nào đó thì đây là một cái cái trình duyệt Chrome mà các bạn thường hay xài thì cái này á cái này à, thì nó không có cái chức năng kiếm tiền giống như Prey nó cũng không lướt uh, nhanh như Prey mình thấy Prey nó lướt nhanh và nhẹ hơn đó thì cái trình duyệt à, này bình thường mình vẫn hay sử dụng đúng không mình hay sử dụng nó là đây là cái trình duyệt Chrome thì nó cũng dùng để tìm kiếm các cái thông tin trên mạng cho mình thôi đó thì cái trình duyệt Ray này nó cũng y chang như vậy nó cũng giúp mình tìm kiếm các thông tin ví dụ như mình muốn tìm kiếm à, cái kênh của mình chẳng hạn Văn Hưng mình tìm kiếm cái kênh Văn Hưng Riverside của mình chẳng hạn ha Đó. thường á, mình thêm chữ Ola vào các bạn sẽ tìm dễ tìm kiếm cái kênh của mình hơn hay ví dụ như đây đó Văn Hưng Riverside đó Văn Hưng Riverside Văn Hưng Riverside đó kênh YouTube của Văn Hưng Riverside đó một loạt cái kênh của mình nhé các bạn ha thì các bạn muốn tìm kiếm kênh của mình á các bạn cứ gõ là Văn Hưng Riverside thêm chữ Ola vào là chắc chắn sẽ tìm ra đó đây là cái kênh uh, YouTube Văn Hưng Riverside của mình đó được chưa các bạn rồi đó à, tóm lại tóm lại thì à, cái trình duyệt Play á, nó là một cái trình duyệt web nhanh riêng tư và an toàn dành cho PC, Mac và thiết bị di động à, nếu như bạn nào chưa có trình duyệt Play các bạn nên tải xuống ngay bây giờ để tận hưởng trải nghiệm duyệt web không có quảng cáo nhanh hơn và giúp tiết kiệm dữ liệu tuổi thọ của pin bằng cách là chặn phần mềm theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh youtube của Văn Hưng Riverside. À, các bạn nhớ bấm follow để theo dõi những video mới nhất về kinh doanh và marketing của mình nhé. À, xin chào tất cả các bạn. À, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye